Xin chào các bạn lại là mình là ốc buôn Hồ Review đây hôm nay mình lại tiếp tục mang đến các bạn bộ phim Rambo 4 các bạn xem phim đăng ký kênh để nhận những bộ phim mới nhất nhé vào phim Rambo của Hiện tại đã 58 tuổi trải qua bao thăng trầm trong quá khứ trên khuôn mặt ấy có bầu viết khác của thời gian anh ta hiện đang sống ẩn mình tại một ngôi làng ở Thái Lan sống bằng nghề lái thuyền đánh bắt Cả khi rảnh rỗi thì anh ta rủ mấy anh em tổ dân phố một phường đoàn kết thị xã Buôn Hồ đi săn và bắt ít rắn hổ mang rắn sau đó đem bán để đổi lấy ít tiền mua ít gia vị và lòng nướng với lít rượu về uống Cùng anh em tôi cuộc sống đơn giản và bình dị nhưng nói chung cũng không mấy yên bình và ngày hôm đó mọi rắc rối lại tìm đến anh ta lần này không phải là thượng tá nữa bởi vì ông ấy đã ra đi bởi một căn bệnh quái ác vô phương cứu chữa ông bị căn bệnh ung thư tiến tụy mặc dù ông đã đi xa nhưng hình ảnh của ông trong lòng người khán giả vẫn mãi còn đó không phai mờ quay lại câu chuyện của Rambo chuyện chính hôm đó có một nhóm người tự xưng là tình nguyện của giáo hội Buôn Mê đến Buôn Hồ muốn nhờ Rambo chở bọn họ bằng xuồng đến cùng Karan ở Myanmar Karan là một khu tự trị chỉ muốn giành độc lập họ phải chiến đấu với quân đội chính phủ quân đội chính phủ chỉ muốn trấn áp bọn họ nên cũng ra sức đàn áp người dân nơi đây người dân khổ cực mỗi ngày như sống trên đống lửa nhóm người này muốn qua đó để đưa cho người dân một ít lương thực và dụng cụ thuốc y tế rambo hiểu rõ sự tàn khốc của chiến tranh nên nói rằng họ nên đề phòng mọi thứ không thể thay đổi được đâu mau chóng quay về nhà đi nói xong rambo liền rời đi đêm hôm đó bọn họ sẽ quay lại tìm đến anh hy vọng anh đồng ý đưa bọn họ đến đó sao na hiền lành khéo léo và với tài ăn nói của mình khiến cho chim đang bay trên trời cũng phải rơi xuống, cá đang bơi dưới sông cũng tự động phi lên xuồng vì quá cảm động Rambo cuối cùng cũng đồng ý sáng sớm ngày hôm sau bọn họ cùng nhau xuất phát ở trên. Thuyền sau sauna trò chuyện với Rambo bọn họ nói về chuyện quá khứ rồi chuyện tương lai nói với nhau về tên họ của bản thân tôi cũng nghĩ chẳng đùa này sẽ luôn vui vẻ như vậy nhưng đêm hôm đó cả nhóm lại. Gặp rắc rối đó là một nhóm cướp biển Rambo nhắc cả nhóm ngồi cũng và giữ im lặng tắt động cơ rồi nhẹ nhàng trôi ra qua chỗ khác nhưng rồi vẫn bị hải tặc phát hiện và đuổi theo Rambo nói với bọn họ không được ngẩng đầu lên không thì sẽ bị hải tặc giết sạch rất nhanh hải tặc đã đuổi đến ra mô tỏi đưa hết tài sản cho bọn chúng ngay lúc đó bọn chúng lại phát hiện ra đối với bọn chúng mà nói à hấp dẫn hơn bất cứ tài sản gì bọn họ yêu cầu Rambo đưa cô ấy qua đó tôi đã nói rồi tiền của có thể đưa cho các anh nhưng đừng có động đến gái của bạn tôi ra tay nhanh gọi lẽ không có chút để mang nhóm cướp biển chốc lát bị Rambo tiêu diệt đám cướp nhất là Myler bắt đầu trách Rambo ra tay tàn nhẫn Rambo một tay túm lấy cổ anh ta ấn vào chủ thuyền nói với anh ta rằng nếu bản thân không ra tay bọn họ đều sẽ bị hải tặc giết chết sao na cũng sẽ bị bọn họ bắt đi hành hạ đến chết nói xong Rambo chuẩn bị đưa bọn họ quay về Mai Lơ bị đòn nên sợ cũng đồng ý quay về sauna thì kiên quyết đi tiếp sauna lại một lần nữa đề nghị giúp đỡ anh chịu em quá nên em vui rồi đúng không để em là con gái anh. Mới chiều đấy sáng ngày hôm sau bọn họ đã đến nơi lúc xuống thuyền Mai Lơ nói với Rambo bọn họ sẽ không quay về bằng đường thủy nữa, anh ta bảo Rambo quay về trước đi còn nói thêm giết người không. Giải quyết được việc gì Rambo chẳng thèm quan tâm đến những điều anh ta nói đều bày tỏ cảm ơn sauna đã đặt dây chuyền của mình cho Rambo và nhắc anh ấy bảo trọng Rambo sau khi nhìn bọn họ rời đi lên. Lái thuyền quay trở về đám người của Myler đi đến một ngôi làng nhìn thấy người dân bị thiệt hại và khổ cực do chiến tranh trong lòng sauna có vô vàn cảm xúc chính ngay lúc đó một quả bom rơi xuống. Tập kích bất ngờ khiến cho mọi người không kịp phòng bị mọi người bắt đầu chạy loạn tìm nơi trốn sau được tháo bom quân đội tiến vào bán giết cướp bóc những người trốn chạy đều bị chặn đường bản chất. Đây chính là chiến tranh không một chút tình người bất kể là nam nữ già trẻ tất cả đều ngã xuống buổi súng đạn của quân đội không lâu sau đó người dân nơi đây gần như bị giết hại hết cả ngôi làng bị biến thành đám hoang tàn. Diamond đến đó đang nằm ngủ thì bị đánh thức ông ta chính là người phụ trách tiểu đội tình nguyện. Ông ta nói với Rambo nhóm tình nguyện đáng ra phải quay về từ 15 ngày trước rồi nhưng đến bây giờ vẫn không có tin tức gì ông ta liên lạc được với quân phản kháng vùng cao dân biết tin bọn họ bị bắt làm tù binh ông ta tìm đến để sức quá nhiều giúp đỡ nhưng họ nói trong thời gian này họ cũng không có cách gì cả đại sứ quán để giới thiệu cho mục sư một nhóm lính đánh thuê bao gồm cả mấy anh em tổ dân phố một phường đoàn kết thị xã buôn hồ ông ấy nghe nói ban đầu cũng là rambo đưa bọn họ qua đó vì Vậy muốn nhờ Rambo đưa lính đánh thuê qua đó một lần nữa, lần này Rambo không từ chối và vậy sáng ngày hôm sau anh ấy cùng nhóm. Cấp phát rất nhanh đã đến nơi cũng ngay tại đây bọn họ gặp được quân chống cự người trong quân chống cự nói với bọn họ tiểu đội tình nguyện bị bắt nhốt ở trong một doanh trại sau khi cho xét kỹ lưỡng biết được chỗ đó đó khoảng 500 tên lính hơn nữa ngày mai bọn họ còn tăng thêm số lượng lính chính trong lúc bọn họ bàn bạc Rambo cầm chất vũ khí chuẩn bị đi cùng bọn họ nhưng mọi người lại cái bỏ anh ấy anh đầu chọc bảo Rambo ở lại và đừng gây thêm rắc rối nói xong bọn họ liền xuất phát giữ lãnh đạo của quân kháng cự bọn họ đã đến được ngôi làng mà tiểu đội tình nguyện đang ở đây thì thấy giải đây mặt đất ngay lúc đó có người nói quan sát tình hình thì thấy những người này chắc đã chết hết rồi chúng ta mau quay về đi lúc này anh đầu chọc đầu ra nói chúng ta trước tiên thì xem xét tình hình nếu như không tìm thấy hoặc không thể cứu được chúng ta sẽ rút quân cả nhóm gật đầu đồng ý ngay lúc bọn họ chuẩn bị xuất phát một chiếc xe quân đội tiếng bảo bọn họ vội vàng ẩn nấp một đám tù binh bị bắt xuống xe sau đó binh lính ném mình vào cánh đồng bắt tù binh của chúng chạy qua đó để làm trò chơi tiêu khiển những người này còn rất May mắn thì bọn họ không rõ chúng mình nhưng chuyện chưa dừng lại ở đó cũng lấy tiếp tục dùng súng bắt bọn họ chạy về chỗ cụ linh tinh thuê ở bên cạnh nhìn thấy nhưng không thể làm gì bởi vì nữa tiêu. Diệt hết mấy tiếng lúc này quân đội sẽ phát hiện ra sự tồn tại của bọn họ ngay lúc đó Rambo xuất hiện anh ấy không quan tâm nhiều đến thế nên cũng bắn lại chỉ một lát mấy tên lính đó để bị Rambo. Giải quyết hết anh đầu chọc nói bất kể anh là thần thánh phương nào như làm với chúng ta chắc chắn sẽ bị quân đội phát hiện vì vậy anh ta chuẩn bị đưa quân rồi đi Rambo dương cung lên và nói với anh ta rằng chúng mày còn non và danh lắm bảo sao chỉ được làm nhân vật phụ nói xong Rambo liền thu cung và chuẩn bị đi cứu người cả nhóm lính đánh thuê đều đi theo đêm đó trời mưa rất to một nhóm người lái. Xe của quân đội cứ như vậy mà ngang nhiên tiến thẳng vào danh trại của kẻ địch mọi người đã lên kế hoạch hành động trong vòng 7 phút lính bắn tỉa phụ trách yểm hộ ở phía trên cao những người còn lại. Phân chia hành động đi khắp bốn phía tìm kiếm tiểu đội tình nguyện không lâu sau đó Rambo tìm thấy nhóm của Myler và cứu họ ra vì sauna bị bọn chúng đưa đi rồi lúc này cũng đến thời gian mọi người sai hẹn rồi Linh bắn tỉa bắn hạ lính trông giữ cổng để hộ cho bọn họ mọi người đều an toàn rút lui nhưng Rambo vẫn ở bên trong chuẩn bị ứng cứu na thời gian qua đi anh đầu chọc đưa bọn họ rời đi. Anh ta nói rằng họ là lính đánh thuê Rambo chuyển chúng ta đến đây giúp họ thì họ phải cùng nhau xông pha anh đầu chọc nói vậy thì vì cậu nói xong anh đầu chọc liền đưa mọi người rời đi lúc này ra. Bồi đã giải quyết xong quân lính và cứu được sao ra hai người chuẩn bị chạy ra ngoài đang chạy thì xa gia đình ngã trong lúc con lính phát hiện bọn họ và định nổ súng chính trong lúc ngàn tân treo sợi tóc một tên lính bị bắn hạ tên còn lại cũng lập tức bị bắn vào giọt anh lên bắn tỉa đình quá ba người tụ họp rồi cùng nhau rời đi sau ngày hôm sau bọn chúng phát triển đám tù binh biến mất lập tức huy động số lượng lớn quân đội đưa chó săn đi theo để truy đuổi anh đầu chọc giữa mọi người trốn chạy không bay đã phải mình thế này thì cái chân này coi như thế rồi quân lính truy đuổi nghe thấy tiếng mình phát nổi lên tập trung chạy về hướng đó lúc này quân lính đuổi bắt Rambo ngày càng gần hơn cho anh ấy biết rằng cho săn dựa theo mùi của sauna nên mới đổi đến Rambo liền xé rách áo của sauna dưới một miếng vải buộc lên chân mình sau đó lấy mình ở chỗ anh lính bắn tỉa dưa bảo anh ấy nổ súng để quên ta mau chóng đi đến chỗ con sông ra vô tự mình đi giữa rủ bọn chúng quân đội lần theo hướng phát ra tiếng súng tiến hành truy đuổi đồng thời liên lạc với tàu tuần tra qua điện thoại để chuẩn bị chặn đường cho dân vẫn dựa theo mùi hơi để đuổi theo lúc này ra cô đã giấu mình ở bên cạnh quả bom còn sót lại từ lần trước và dùng mảnh vải để bố trí một cái bẫy sau đó bắt đầu chạy quân đội cũng đuổi đến chỗ này ra mù kéo dây có một miếng vải lập tức phát ra tiếng nổ vang trời người anh em này đầu đi làm hay sau một cái bẫy rõ ràng như vậy mà không nhận ra lúc này anh lính bắn tỉa và xa cũng đến được chỗ con sông nhưng lại nhìn thấy anh đầu chọc và mà người bị bắt hơn nữa còn bị đánh đập dã. Man trước sự xong bọn chúng định ra tay với mọi người chứ lúc đó Rambo xuất hiện và cướp được súng quay về hướng về phía bọn chúng bắn quét một vòng anh lính bắn tỉa cũng ra tay thanh toán đám con. Lại cũng như lúc hỗn loạn Myler lên tham chiến nhưng địch đông quá ít lâu sau người nơi anh cũng bị thương nằm ngay lúc đó quân kháng chiến xuất hiện cục diện cũng nhanh chóng thay đổi quân chính phủ. Lần đầu tháo chạy lúc này Thiên Vân tra kịp đến cứu viện súng đại liên súng phun lửa khiến quân kháng tự chịu không ít thương tổn do vô điều chỉnh đầu ngắm quyết sống mái với quân địch không may bị bắn trúng. Vài lúc này một xe chở đầy quân chính phủ tiến đến Rambo cố gắng bỏ đạn vào súng máy bắn và bọn chúng tiêu diệt hết đám lính chỉ trong vòng một nốt nhạc sau đó quyết sống mái với tàu tuần tra cuối. Cùng quân kháng chiến dùng súng bazooka bắn hạ quân chính phủ gần như bị tiêu diệt tên được rõ chuẩn bị bỏ chạy cũng bị ra môi tiêu diệt sau khi Rambo đứng trên đỉnh núi vẫy tay tạm biệt xa ra anh đừng quay lưng rồi đi cuối cùng Rambo vác trên vai hành lý và quay về ngôi làng của mình bắt đầu lại một cuộc sống yên bình hạnh phúc phúc với những người dân hiền lành chiều mến tốt bụng anh lại ngay ngày trèo xuồng bắt cá và săn rắn kiếm mồi về nhậu cùng đám anh em tổ dân phố một phường đoàn kết thị xã buôn hồ đắk Lắk bộ phim đến đây là hết mời các bạn xem ở các bộ phim sau nhé hãy đăng ký kênh cho ốc buôn hồ review và like chia sẻ nhé các bạn